Năm 2021 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ cho kinh tế du lịch đảo Ngọc khi Phú Quốc chính thức được công nhận là thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của vô số du khách trong, ngoài nước. Chính vì vậy, chính phủ có những ưu tiên và đặc biệt quan tâm đến Phú Quốc. Để tạo cú hích cho kinh tế du lịch Phú Quốc bật cao hơn nữa, thành phố đã đầu tư đồng bộ các tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không, mở rộng nhiều tuyến đường. Song trục đường chính là đường Trần Hưng Đạo nối dài từ Nam đến Bắc đảo, nâng cấp sân bay, đầu tư xây dựng khu phi thuế quan sầm uất nằm về phía bãi trường, không chỉ lột xác hạ tầng, Phú Quốc còn hội tụ cả một vũ trụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí đỉnh cao từ những khu phức hợp hiện đại, độc đáo. Với tiềm năng lớn về du lịch trong những năm qua khiến nền kinh tế tại Phú Quốc được khai mở, du lịch nghỉ dưỡng bắt đầu phát triển mạnh thu hút các nhà đầu tư đến với Phú Quốc. Nhiều khu nghỉ dưỡng và các quần thể vui chơi giải trí được xây dựng để phục vụ du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, có một khu nghỉ dưỡng phức hợp vui chơi giải trí đầy đủ tiện nghi Sunset Senato Resort và Village. Đây được coi là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Phú Quốc và mặt trời lặn muộn nhất tại Việt Nam. Với tổng diện tích 24.7 hecta, có hệ thống hơn 110 biệt thự sân vườn, bao gồm hơn 400 phòng có view biển hoặc sân vườn, hồ bơi, thiết kế theo phong cách tân cổ điển, đường nét hài hòa, nhã nhặn. Sắp tới đây, Sunset Senato sẽ khởi công xây dựng một phân khu khách sạn mặt phố mới Saladon Boutique Hotel với nhiều tiềm năng về du lịch nghỉ dưỡng, Saladon Boutique Hotel, khách sạn tọa lạc ngay vị trí đắc địa chỉ cách sân bay 6 phút, nằm ngay trên mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, sát cạnh khu phi thuế quan và nằm giữa bốn sân golf lớn của Phú Quốc, đúng với tên gọi Saladon Boutique Hotel, nơi giao thương hội tụ. Dự kiến, các tiện ích lưu trú đẳng cấp từ ngày 3 tháng 5 sau, cùng các dịch vụ vui chơi phục vụ 24 trên 7 sẽ đi vào hoạt động vào năm 2022. Đây là nền tảng vô cùng vững chắc, mang đến thành công cho các nhà đầu tư phải lòng Saladon Boutique Hotels tiềm năng toàn khu Sunset Celadon chỉ thiết kế với mật độ vàng 20,7% trên tổng diện tích, còn lại đều là công viên, cây xanh, dòng kênh cảnh quan, đường đi tản bộ, bãi biển, đem đến không gian thoáng đáng cho khách hàng đến với khách sạn mặt phố Celadon. Khách sạn mặt phố Celadon có chủ đầu tư công ty cổ phần phát triển 99 núi, dự án hợp tác toàn diện với ngân hàng Việt tiên Vietinbank kết hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Vàng Capital để chung tay phát triển dự án. Đặc biệt nơi đây được thiết kế bởi các kiến trúc sư người Nga Perenov Lorenzen, Nikita Masunov và các kiến trúc sư trẻ tạo nên không gian đậm chất lãng mạn đan xen hiện đại của phong cách Á Âu. Thiết kế nội thất được ID chịu trách nhiệm xử lý, có cân nhắc đến yếu tố chi phí để nâng cao hiệu suất đầu tư. Nội thất được sản xuất bởi hệ thống nhà xưởng của chính chủ đầu tư. Vị trí Khách sạn mặt phố Saledon thuộc Sunset Senato chỉ cách sân bay Phú Quốc 4 km, nằm tại trung tâm của bãi trường, thuận lợi tham quan nét đẹp Phú Quốc. Đặc biệt, khách sạn chỉ cách khu phi thuế quan lớn nhất Việt Nam 4 km, được hỗ trợ đưa đón bởi Sở Thùng Bus hàng ngày, thuận lợi tham quan mua sắm cho du khách. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 11 năm 2021, diện tích hơn 100 ha, gồm 20 hạng mục nổi bật, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2028. Thiết kế Celadon được thiết kế với phong cách bán cổ điển độc đáo, có 68 căn khách sạn tọa lạc trên trục chính mặt đường, gồm hai phân khu khách sạn Boutique mặt phố Celadon 1, Celadon 2, được thiết kế xây dựng gồm 7 tầng kinh doanh cộng một tầng hầm rộng rãi, Tổng có 8 căn góc, hai mặt tiền đường lớn, đặc biệt với những căn góc, nhà đầu tư được sử dụng miễn phí 60m2 mặt tiền phía trước và bên hông khách sạn để phục vụ cho việc kinh doanh. Diện tích đất 450.2m2, diện tích xây dựng 3.582m2, tầng 1, tầng 2 dùng cho các dịch vụ nhà hàng spa, lệ tân, khu vực chờ, nhà bếp. Tầng 3 đến tầng 6 có các phòng theo cấp độ từ Standard đến Deluxe. Tầng 7 khách có hai lựa chọn làm bố trí phòng khách sạn hay suite hoặc làm bar ngoài trời. Đặc biệt, Nội thất được thiết kế theo phong cách sang trọng, nhưng nhẹ nhàng quý phái, đem đến sự thư giãn hài lòng cho những du khách khó tính nhất. 18 căn góc, 3 mặt tiền, diện tích đất 161.5 m2, diện tích xây dựng 1.281 m2, tầng 1 được thiết kế phục vụ nhiều mục đích kinh doanh, gồm khu vực lễ tân, bar cà phê, nhà hàng phục vụ khách sạn. Tầng 2, 7, nhà đầu tư có thể tùy chọn hai cách bố trí, 4 phòng rộng rãi cộng 1 phòng president mặt tiền hoặc 5 phòng đủ tiện nghi dành cho đoàn khách lớn. Về phong cách thiết kế nhà đầu tư có hai lựa chọn về nội thất, phong cách sang trọng với tông màu trầm, họa tiết tinh tế, hoặc màu sáng với gam màu trẻ trung thoáng mát. 42 căn tiêu chuẩn hai mặt tiền trước và sau. Nhà đầu tư được sử dụng miễn phí 17.5m2 mặt tiền phía trước khách sạn để phục vụ kinh doanh, diện tích đất 133m2, diện tích xây dựng 1060.5m2, từng trệt được thiết kế làm nhà hàng, có quầy bar, quầy lệ tân. Các tầng còn lại được thiết kế linh hoạt có hai cách bố trí phòng được lựa chọn, hai phòng tiêu chuẩn cộng một phòng kinh mặt tiền, hoặc 4 phòng ngủ phục vụ đoàn khách lớn. Các phòng được thiết kế theo lối trang nhã, trẻ trung nhắm đến đối tượng khách trẻ, đoàn khách. Tiện ích nội khu và ngoại khu Mỗi khách sạn mặt phố Celadon đều có tiện ích nội khu đầy đủ phục vụ công việc kinh doanh, nhà hàng, hồ bơi, pool bar, khu cà phê, sân khấu biểu diễn, vườn cây cảnh. Du khách đến với Celadon sẽ được hưởng toàn bộ hơn 40 tiện ích của Sunset Sanato, đặc biệt có lễ hội âm nhạc quốc tế Apedos tổ chức hàng năm trên bãi biển, dạp chiếu phim, cung biểu diễn nghệ thuật, khu trung tâm hội nghị, khu vui chơi trong nhà, phố đi bộ. Đến với Sài Gòn, quỹ đầu tư còn được đồng hành trên quá trình kinh doanh, từ khâu set up, vận hành đến hợp tác khai thác đều có sẵn những dịch vụ để hỗ trợ khi nhà đầu tư cần, không mất công tìm kiếm. Khi đến với khách sạn mặt phố Saladon, du khách được miễn phí vé vào cổng khu check-in bãi biển, sử dụng hồ bơi, nhà hàng, khu công viên nội khu Saladon, ưu đãi trong toàn Sunset Senato như spa, karaoke, phòng hội nghị, chương trình lễ hội âm nhạc Epilos, chính sách bán hàng. Saladon cam kết lợi nhuận tới 5% trên năm trong 3 năm, chia sẻ lợi nhuận 80% đến 20% trong 5 năm. Hỗ trợ vay vốn và hỗ trợ lãi suất tối đa 70% giá bán boutique hotel, gồm thuế giá trị gia tăng. Thanh toán chỉ 30% tới khi nhận bàn giao tòa nhà. Thời gian hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, nhưng không muộn hơn ngày 31 tháng 3 năm 2024. với phân khu Saladon 1, thời gian ân hạn nợ gốc tối đa lên đến 36 tháng. Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Lãi suất các tháng tiếp theo bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ theo quy định của ngân hàng từng thời kỳ. Trong thời gian tới, với lượng khách lớn đổ về Phú Quốc, nhu cầu lưu trú và nghỉ dưỡng ở mọi phân khúc là rất lớn. Với nhiều lợi thế, saigon Boutique Hotel tại Phú Quốc được kỳ vọng là cơ hội đầu tư có tiềm năng sinh lời lớn, không chỉ là điểm đến thu hút người yêu du lịch nhờ mô hình nghỉ dưỡng mới mẻ, với hàng nghìn điểm nhấn như các công trình nghệ thuật đặc sắc của Alpedos, Saladon Boutique Hotel Phú Quốc còn là điểm đến hấp dẫn nhờ các tiện ích đẳng cấp, với vị trí tuyệt vời. Điều này mang đến tiềm năng lấp đầy lớn cho Saladon Boutique Hotel. Nhìn tổng thể, Saladon Boutique Hotel là sản phẩm đầu tư có sức cạnh tranh lớn với mức giá tốt và mô hình hiện đại, tiện lợi. Sản phẩm này sẽ góp phần giúp đảo Ngọc hút khách du lịch, trở thành điểm đầu tư bất động sản hấp dẫn nhất Phú Quốc.